Ok anh em đã trở lại với kênh Di Khải Minh Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi Và sau khi anh em có theo dõi cái video Khải uh, ờ, tăng trang đẩy hoàn toàn những cái món đồ đẹp về cho anh em mi rồi đánh đại hội anh hùng vào lúc 7 giờ 10 tối hàng ngày Thì uh, thực sự em ờ, đừng môn Khải sẽ chuyển về năm hành nha mọi người Thì uh, anh em hôm trước Khải cũng phát Khải lên năm hành rồi Thực sự năm hành thì kháng khá ok Nhưng mà hiệu ứng chó thì lại không có mọi người Nên là ngày hôm nay thì Khải đã tăng trang được cái nhẫn chống 40 ống 1 Thì nói chung thì bỏ bất kháng họ ở cái nhẫn đi và Khả sẽ tăng trang cho nó 40 chón ở cái nhẫn này nha anh em thì sự thì ạc này sẽ có 85 trọng đó 85 chậm chắc kèo và kèm với 40 chón thì ờ, đủ để có thể đánh đường môn nha mọi người nói chung là tương đối đủ rồi thực sự khải vẫn thích cái hướng đó là 80 chón 80 chậm hơn nè rồi ok bây giờ chúng ta lên đã thôi nói chung tại vì là sách đồ không còn nhiều sự lựa chọn nhiều nữa mà tại vì đồ thì không có ạc thì khá là nhiều muốn đánh con nghe mi rồi đi solo đại hội anh hùng này nó các kiểu là điểu thì phải chuyển sĩ hiệp cốt về cho nó và đồ đạc đẹp đẹp phải chuyển hết cho nó luôn em ạ còn ngày đường môn này thì khải sẽ đánh thông kim thì với hiệu ứng chống 40 thì liệu có đánh được hay không thì khải nghĩ cũng khá tương đối này mà anh em cùng chờ đợi một chút khải chúng ta cùng lên đảo nha đây được không thì lên đảo số cuộc tinh thần thực sự khá là thố này mọi một lần lên đảo tốn khoảng tầm à, sáu chục nghìn năm sáu chục nghìn việt nam đồng Rồi, ok anh em đợi tí ok anh em bây giờ chúng ta sẽ à, tại tỷ mang, mang vào cho anh em xem nha <clears throat> lịch tại mang sức mạnh này thông pháp này nó đồ vô này đây ta ta ta ta, này cái set năm hành này khả năng dành cũng lâu rồi nói chung khi nào cần thì sử dụng thôi nè set năm hành cũng khá khá là tương đối không không phải xấu này mà khá là đợt tương đối chứ không phải xấu đâu nha rồi đó lượng phòng thủ được 70 tại vì đang có kháng cảm 10 từ phi phong rồi nè đó kháng nó này nè khá là đều ok chưa đó à, cái áo này thì khả đang chơi cái áo <laughs> cái áo kiểu áo áo trắng áo không có gì luôn này mà nhìn cho nó gà gà gà gà từng tí <laughs> đó rồi khá khá ổn nè đó ok về năm hành thì khá nó khá ổn nè mà ổn hơn xét hiệp cốt khá là nhiều nhưng mà ngược lại một cái thì được cái này mất cái kia nó lại không có 80 dân chón nè mà thì ờ, khải cố gắng bù cho nó được 40 dân chón ở đây thì nó được 40 ờ, chó nè lượng hỏi được 24 và giá trị 15 là 39 đó ở kèm kháng cảnh 5 kháng cảnh 10 thì cũng được hơn 5 bit nè cũng được hơn 5 bit rồi tăng điểm nè tăng điểm sẽ cho nó hiệu quả ăn tí nha nè hồi trước khả hay tăng ở đây là 700 7.7 à, để xem thử trong này nhiêu 7.7 trong này khả tăng 7 cái 7 rực tay thôi 7 cũng rưỡi đợt khai cố gắng dùng máu tí thử à, ổn định luôn máu hằng chín ui hôm này hết dòng event đây mà anh à, này còn hai dòng 7 quá thảm. Hành chín nếu không có dòng Raven thì khả được khoảng ờ, bảy ờ, ba nghìn mốt ba nghìn mốt máu sự là máu trong này yếu quá chỉ giảm 100 lượt tây rồi nữa mà với cái set uh, năm hành này thì thực sự là lượng máu khá là thấp máu khá thấp nên là chắc là phải bớt lực tây lại một tí để đòi máu lên cho máu thấp quá này mà còn cái set hiệp cốt đi kèm với những món phòng thủ lấy hôm trước của Khải á con em mi đang dùng á thì thực sự máu me nó khá là nhiều nè món nào cũng trên 100 máu món nào cũng trên 100 máu cảm giác máu khá là dồi dào đại khái chắc là khách ăn còn ờ, bảy cái rưỡi bảy cái rưỡi mất đi ờ, Ôi, ờ, mất đi hai trăm đam mất đi 200 đam bù lại 200 máu nè mất đi 200 đam bù lại 200 máu ừ, này là canh này chắc khoảng uh, tròn uh, ờ, k máu đi trả lên bảy k sáu lục tây nè mày mất đi 200 đam tiếc quá nè mày mất đi 200 đam bù lại được 200 máu vãi nồi ok 7 nghìn 6 này 7 nghìn rưỡi chứ à, 7 nghìn 6 chứ lên sáu lục tây đi nào rồi 7 nghìn 6 là chuẩn rồi rồi 3.000 máu <clears throat> khi nào anh ấy vần thì nó sẽ lên lại 3.200 máu nè là vừa tương đối với đồng người mana thì 8.2 là ok rồi còn à, nếu như mà cảm giác kháng họ yếu quá thì khả sẽ mang cái nhẫn này vào nè đây mang nhẫn kháng họ này vào hiện tại kháng họ được 59 này nó mang kháng họ này vào thì kháng họ đơn được à, 74 đó lượng kháng khá đều này thấy chưa nhưng mà với hiệu, hiệu ứng này á thực sự là đi giao tranh nó không có chón á mọi người thực sự rất rất khó đánh luôn em đi tống kim này nọ không có điểm chón rất khó đánh nói chung là tùy cơ không biết thôi cảm giác như thế nào thì mình có thể thay đồ thôi nói chung là không sao cả thằng này chơi được rồi nè cảm giác mà không ổn thì mình có thể thay về cái nhận chón đó nó hai hướng vậy thôi ok cho anh em rồi anh em xem video này đừng quên đã lại cho khám một like sẽ ủng hộ chơi anh em ơi đó lần này sau khi lên con game mi xong xét đồ thì thực sự xét đồ này của đường môn thì quá ok rồi đây chúng ta cùng à, chiêm ngưỡng lại xét đồ của game mi của khải này anh em ơi Game Boy này thì Khả sẽ tăng trang cho nó và sẽ đánh đại hội anh hùng vào lúc 7 giờ 10 tối hàng ngày nha mọi người đi solo hàng ngày được kìm ra ngôi à, đại anh hùng của mấy chỗ S8 Phật Sơn ký sử này trang chủ game công thành chiến xưa nét hàng ngày nha mọi người đây anh em cùng xem sơ qua set của Game Boy sau khi Khả đã tăng trang đây anh em đó Hiện tại à, phần thủ lược 75 cộng 1 khá là trâu Anh em thấy khác biệt ở ờ, hoàn toàn ở cái set 5 hành Game Boy lần trước hãy mang nha anh em lần này khải đổi thành à, nghe mi nam nha mọi người nghe mi border nam nha nè và anh em thấy hiệu ứng kháng băng không 75 cộng 3 thì thực sự là ở đánh đại hội anh hùng thì đa số là solo 11 thì chúng ta ngại ngùng nhất đó là năm độc cũng như là ngại ngùng nhất đó là nghe mi trưởng cũng như là tiếp tục đó là thiêu quân bang thì khải đã khắc phục được ba cái điều đó đầu tiên đó là về hướng năm độc về hướng năm độc thì khải đã trang bị cho mình được 160 thời gian trúng độc này mà 40 40 đó đó là thời gian trúng độc nha và ở này 30 thì kèm với cái thanh âm thì lên được 10 nữa thì được 40 nữa là 120 và gia chiên này khả tăng trang thêm gia chiên 40 nữa thì thiệt sự ai của khả sẽ đặt móc 160 thời gian chống độc thì với thời gian 60 thời gian chống độc này thì khả khẳng định có thể đánh được với uh, những cái năm độc uh, ờ, tầm với thời bây giờ nha nam tới thời uh, bây giờ nha rồi và hướng không banh thì em thái là không banh khải 75 cộng 3 thì em cũng nghĩ đi với hiệu ứng 75 cộng 3 và hướng làm chậm thì khải cũng được một móc 80 rồi thì cũng không có ngại 50 lắm 75 cộng 3 này và tay không bằng 24 vũ khí không bằng 24 vũ khí cũng bằng 23 chứ rồi nhận không bằng 21 và ngọc bội không bằng 26 nó còn gọi là những món kháng tất cả đó đó thì với hiệu ứng này thì không bằng 75 cộng 3 thì thằng nghĩ có thể đánh được với nghe mi chị nghe mi đánh với nghe mi thì chị cứ đứng đợi thằng nào anh đam đã thắng năm chứ không thể nào kết thúc nhanh và liền được luôn nè, đó đó là cách hướng phân đấu với nghe mi còn hướng phân đấu đánh với thiên bang thì sự là hôm trước Khải có đánh với Thiên Ba một trận và cũng đã lên ngôi đại hội anh hùng ngày à, ngày 5 tháng à, ngày 4 tháng 5 vừa rồi đó thì uh, thực sự là với hiệu ứng phòng thủ 75 75 thôi thì Khải cũng đã lên ngôi vô địch rồi thì hôm nay là Khải đã đạt được cái mốc 75 cộng 1 thì thực sự là quá trâu này mà đó nói Thiên Bang mà kết thúc Khải thì thực sự là rất khó kết thúc Khải đó đơn giản chưa ba cái hướng Khải đang đưa ra thì Khải đã khắc phục được Khải chỉ ngại là gặp Võ Đăng Quyền cũng như là gặp Võ Đăng Kiếm thôi mọi người thực sự trong đại hội anh hùng thì Võ Đăng rất là hiếm nên là Khải nghĩ thì tương đối mà lên ngôi thì khá là cao đó rồi anh em xem video đừng quên để lại cho set đồ cũng như là sự thay đổi giữa hai ạ à, nghe mi và đường môn này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi con em mi này á sẽ đi solo một vs một đó con em mi này sẽ solo một vs một cũng như là chuẩn bị đi đánh liên đấu đó rồi à, con à, đường môn sẽ đi tống kim hàng ngày nha mọi người đó là set của em mi nên thấy ok chưa đó sẽ đồ khá khỉ tăng trang thực sự từ đầu server đến giờ là những món đồ này là đa số những món đồ một là mua hai là đa số khả đánh ra nè mà đấy toàn đẹp nha hiện tại bây giờ là cái nón này cũng hàng đẹp nè dây này cũng hàng đẹp lắm mọi người nhiều anh em xem trên live anh em chưa hiểu á cái server này đồ xanh nhưng mà thực sự những món khả năng sở hữu á cũng khá là đẹp chứ không phải xấu đâu mọi người đó chưa rồi Ok anh em chưa? Anh em đang xem thì đừng quên uh, chiêm ngưỡng video, video này cũng như là chim ngưỡng xếp đồ của anh em Sơn thì đừng quên đó lại cho sự thay đổi này giữa hai hạt này một like cho sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Khải sẽ nhường nhịn về một cái hướng đồ cho cổ đường môn về cho nghe mi để chúng ta có thể đánh solo và đi đại hội hình anh hùng hàng ngày và cũng như là đánh uh, liên đấu còn con đường môn này cũng vậy nè thì khải sẽ chuyển về hướng này thì cũng có thể đi solo đi solo liên đấu các kiểu ok luôn đó nhưng mà chủ yếu là đi tống kim là hơi hơi đuối thôi nè đó với sẽ đồ này thì đi tống đi tống kim hơi đuối thôi tại vì nó có không hiệu ứng chó mà nếu mang vào cái này chống 40 thì nó chỉ có 40 chó thôi thực sự là giờ đang trong tấm kim khá nhiều với 40 chó thì không biết làm ăn được gì không đây đây đó hiệu ứng khá anh em đó nếu mang cái nhận kháng họ vào này nếu mang cái nhận kháng họ vào này anh em xem thì uh, kháng khá đẹp nè đây anh thấy kháng chưa quá đều chưa thằng này thiếu cái ấn rồi em ơi có ấn phòng thủ 25 nữa thì thực sự là 75 cộng 1 nếu mà được lên 75 cộng 1 thì đường môn nó sẽ trao hùng tí rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video này sự thay đổi này của hai hạt này của khải một like cho sẻ hồ chơi năm nay kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye mọi người hẹn em vào những lúc đại hội anh hùng vào lúc 7 giờ 10 phút tối hàng ngày nha anh em ơi và những trận video liên đấu trên kênh của khải nha mọi người kính chúc anh em vui vẻ bye bye đừng quên nhấn nút like đăng ký kênh ủng hộ sự thay đổi này nha anh em